Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Trong video ngày hôm qua, các bạn đã cùng chúng tôi đến với một trong những tuyến đường nằm trong dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020. Có thể thấy, tuy đã trễ hẹn với cái đích cuối năm 2022, nhưng hiện tại dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn chưa có gì đảm bảo sẽ về đích đúng hẹn vào dịp 30 tháng 4 sắp tới. Ngoài dự án trên, còn hai dự án khác cũng sẽ về đích trong dịp này.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 chúng ta sẽ đến với dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 có tổng chiều dài hơn 63,37 km, đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Sau khi hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội Thanh Hóa chỉ còn hơn 2 giờ thay vì 3 giờ như hiện nay, giúp người dân và du khách đến với Thanh Hóa thuận tiện hơn, góp phần phát triển kinh tế và du lịch cho tỉnh. Hiện tại, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 sẽ phải hoàn thành vào ngày 30 tháng 4 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Đến thời điểm này, chủ đầu tư và các nhà thầu đang nước rút thi công, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ về đích. Giá trị sản lượng thực hiện của toàn tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 dài 63,37 km. Trong đó, Tỉnh Ninh Bình dài 14,35 km và đoạn qua Thanh Hóa dài 49,02 km. Đến nay, đạt khoảng hơn 95%. Trong thời gian vừa qua, các nhà thầu đã tích cực huy động bổ sung dây chuyền, thiết bị, nhân công, triển khai thi công 3K 4 kíp. Đến nay, dự án cơ bản đáp ứng được kế hoạch thông xe kỹ thuật đoạn từ đầu tuyến đến nút sao Đồng Xuân, dài 53,9 km. Hiện tuyến cao tốc này đang tập trung cho công tác thi công mặt đường và hoàn thiện hệ thống đường gom, an toàn giao thông. Riêng đoạn 10,28 km sau nút giao Đồng Xuân, Thanh Hóa, nhà thầu đang thi công móng mặt đường. Đoạn này nếu xong chưa có kết nối, vì còn phụ thuộc vào dự án kế tiếp là quốc lộ 45 Nghi Sơn, Tuy nhiên, đơn vị thi công đang tích cực triển khai, có thể về đích chậm lại sau 30 tháng 4. Đại diện Ban điều hành dự án Mai Sơn Quốc lộ 45 nhìn nhận, các dự án cao tốc hoàn thành cơ bản vào ngày 30 tháng 4 sắp tới, gần như là kỳ tích của ngành giao thông, bởi từ trước đến nay, không có dự án cao tốc nào hoàn thành trong vòng 30 tháng. Đơn cử như cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, mất tới 8 năm. Cầu sẽ Ninh Bình là 4 năm, Hà Nội Lào Cai là 4 năm, Đà Nẵng Quảng Ngãi là hơn 4 năm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, chiều dài hơn 100 km. Tổng mức đầu tư trên 10.853 tỷ đồng, từ vốn đầu tư công. Dự án khởi công vào tháng 9 năm 2020. Mục tiêu ban đầu là hoàn thành vào cuối năm 2022. Nhưng vì nhiều lý do, Bộ Giao thông Vận tải vẫn phải gia hạn hoàn thành tới trước ngày 30 tháng 4 tới. Báo cáo của Ban Quản lý Dự án 7, đơn vị đại diện chủ đầu tư cho đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết cho biết, tiến độ thực hiện của dự án đạt 82,92%, giá trị hợp đồng, trong đó phần tuyến chính đạt 93,36% khối lượng. Hiện tại, để đảm bảo thông xe tuyến chính đưa vào khai thác trước 30 tháng 4 năm 2023. Ban Quản lý Dự án 7 yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa mọi nguồn lực, tăng ca tăng kíp để thi công các hạng mục trên tuyến chính, bao gồm thảm bê tông nhựa mặt đường chậm nhất là vào ngày 20 tháng 4 hoàn thành. toàn bộ hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chính, bao gồm có hộ lan, giải phân cách, tấm chống chói, vạch sơn, biển báo, hoàn thiện các nút giao liên thông, các hầm chùi và cầu vượt ngang, ưu tiên các cầu có lưu lượng lớn do thiếu nguồn đất đắp, có 7 trên 21 cầu vượt ngang, do chỉ có xe thô sơ, lưu lượng thấp sẽ điều tiết giao thông qua các hầm chùi, chậm nhất đến ngày 25 tháng 4 phải hoàn thành cùng với đó hoàn thành một phần hệ thống rãnh dọc và hàng rào để đảm bảo khai thác. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dày dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, dài 99 km, đi qua địa phận hai tỉnh là Bình Thuận 48 km và Đồng Nai là 51 km. Được khởi công cuối tháng 9 năm 2020. Theo kế hoạch, tuyến cao tốc này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022. Dự án cao tốc dầu dây được thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cùng với hai dự án cao tốc khác là tuyến Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Mai Sơn Quốc lộ 45, như ở trên chúng ta vừa tìm hiểu. Tuyến chưa đưa vào sử dụng và dự kiến sẽ khánh thành, đưa vào khai thác trước dịp 30 tháng 4 năm 2023. Với tổng chiều dài 99 km, dự án cao tốc dầu dây Phan Thiết có quy mô công trình cấp đặc biệt, được thiết kế vận tốc 120 km/h. bốn làn xe với chiều rộng mặt đường dài 23,5m, phần kỳ. Dự án có 6 nút giao khác mức, 65 cầu, trong đó 18 cầu trên tuyến và 47 cầu vượt. Dự án có 4 gói thầu XL01 thuộc tỉnh Bình Thuận đến XL04 thuộc tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư là gần 12.577 tỷ đồng. Sau khi thông xe kỹ thuật, các phương tiện ô tô có thể chạy xuyên suốt toàn tuyến. Tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết khi đi vào vận hành sẽ giúp cho hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận gỡ nút thắt về hạ tầng và rút ngắn một nửa thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, còn 2 giờ đồng hồ, thay vì 4,5 giờ như hiện nay. Cao tốc cũng sẽ kết nối sân bay quốc tế Long Thành, tạo thành trục giao thông liền mạch thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Phan Thiết. Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ và các tỉnh Nam Trung Bộ, góp phần liên tuyến cao tốc trọng điểm Bắc Nam phía Đông – Theo Bộ Giao thông Vận tải, sản lượng thi công cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đạt khoảng 90,1%. Khối lượng thi công còn lại ở dự án cao tốc trên trong thời gian tới là rất lớn. Vậy các đơn vị phải làm thế nào mới bắt kịp được tiến độ như kế hoạch trên? Nhiều nhà thầu cam kết, với tiến độ thi công như hiện nay, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn sẽ đảm bảo đưa tuyến chính vào khai thác vào dịp 30 tháng 4 Tuy nhiên, nhiều nhà thầu lo ngại nhất là khối lượng công việc tại đường gom dân sinh, cầu vượt ngang và đường dẫn tại các nút giao còn lại là rất lớn. Đối với cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây, qua địa phận hai huyện là Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long cho biết, đến thời điểm này, các địa phương bổ sung thêm hơn 9 km đường gom và Ban Quản lý Dự án Thăng Long đã báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải bổ sung các đường gom này nhằm đảm bảo cuộc sống sinh kế của người dân địa phương. Riêng với đoạn Phan Thiết Dầu Dày, còn một vị trí điện 220 kV giao chéo với đường cao tốc sẽ thi công và hoàn thành chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Quá trình thi công di rời đường dây điện không ảnh hưởng đến khai thác của tuyến đường cao tốc. Nếu như trước đó, vấn đề đắp đất nền là một trong những vấn đề nan giải của dự án này – thì bây giờ đã được tháo gỡ. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023 vừa qua, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã gia hạn 4 dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp thu hồi đất dồi dư, sử dụng làm vật liệu san lấp cho dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Hiện Ban Quản lý Dự án Thăng Long đang phối hợp hoàn thiện các thủ tục như hồ sơ hoàn thành công trình của các hạng mục, quy trình bảo trì, báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác, phương án tổ chức giao thông. Chủ đầu tư cũng đang làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để đưa dự án vào khai thác trước ngày 30 tháng 4. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với toàn cảnh tiến độ 3 dự án cao tốc sẽ được khánh thành vào đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới. Có thể nói,